đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung 8 mặt trước đây thì các bác đã chơi hột tài xỉu báo dung 4 mặt hột tài xỉu báo dung 6 mặt đúng không ạ và năm nay năm 2021 này cái sản phẩm mới nhất nó sẽ là hột tài xỉu báo dung 8 mặt giúp cho các bác biết chắc chắn được tài xỉu ở bên trong tài xỉu thì chắc chắn là trừ trong trường hợp mình gặp chén phản thì mình phải chịu rồi còn nếu không thì tỷ lệ nắm chắc phần thắng trên tay của các bác là 95% và 5% còn lại là gặp chén phải là do mình số mình nó đen sau đây em sẽ à, xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung 8 mặt này đây khi vào sòng sới chơi các chỉ cần luồn được hai hột vào thôi một hột kia là hột trợ đây luồn được hai hột vào hột bình thường nhá đĩa nắp chén nào cũng được và bây giờ em sẽ thử tăng tích cho các bác đầu tiên là em sẽ thử nam châm đây nắp chén đĩa hột luôn không hít thấy chưa cái hột này nó là hột trợ này các bác này em cho vào em thử tan tích luôn đó không hít nha Rồi em dọi đèn cho các bác đây hột này nó là hột trợ rồi thì nó trong là cái chắc rồi đúng không ạ đây em sẽ dọi đèn hai hột mà em đã làm cái chip vào dung tám mặt vào bên trong này các bác nhìn này hột trong luôn ạ đây, mặt ba này đó đó nhá 100 luôn với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung 8 mặt này các bác chỉ luồn hai hột vào còn đây là cái máy báo dung cái máy báo dung này thì rất là nhỏ gọn này mình đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được đây khi vào chơi mình chỉ cần bật cái này lên đó máy khởi động là được thôi còn không chơi thì mình tắt đi cái này các túi, túi quần túi áo đục động được và đưa ai cầm cũng được các bác nhé và như trước đây mình đã chơi cái máy tài xỉu báo dung bốn mặt rồi thì các bác cũng biết cái nhịp dung của nó mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung khác nhau đúng không ạ và với cái máy tài xỉu báo dung 8 mặt này cũng vậy mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung khác nhau đây đây là cái nhịp dung của nó em ví dụ cho các bác này vì là 8 mặt nên nó sẽ có hai cái nhịp dung báo hai hột mà thứ nhất này ví dụ nó rung một rung dừng và rung tiếp hai rung nữa thì trong này chắc chắn sẽ có mặt nhất hoặc mặt nhị nếu nó rung một rung dừng rung ba rung tiếp trong này chắc chắn sẽ có mặt nhất và mặt ngũ đó ngũ mới nhất là 6 nước rồi thì cái này các bác có thể đánh tỷ lệ lên tài rất là cao đúng không ạ đó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 bật máy và em sẽ cầm vào tay để em cảm nhận cái độ rung của nó bây giờ em lắc này máy rung hai rung và bốn rung hai rung và bốn rung tức là ở trong này có con nhị và con lục mình đánh gì các bác đánh tài đúng không ạ có con nhị có con lục về tài chuẩn chưa ạ mày không dung này các bác này không dung là ở trong này có mặt 3 hoặc mặt 4 3 hoặc mặt 4 thì mình có thể bỏ qua bỏ qua đi cho chắc còn nếu như các bác mà ưng hay là các bác kết tài hay kết xỉu thì các bác cứ đánh thôi em sẽ dở lên cho các bác xem trong này có 3 hoặc 4 không nhé các bác nhá đó có cả 3 và 4 mày dung 4 dung 4 dung rồi không dung không dung thì chắc chắn trong này sẽ có 6 và 3 hoặc 4 thì tất nhiên là mình đánh gì rồi các bác đánh tài đúng không ạ đây có 6 và có 4 chuẩn chưa ạ máy dung hai dung hai dung và ba dung hai dung và ba dung ở đây là cái gì các bác có nhị và có ngũ nhị và ngũ thì đã là 7 nước rồi mình đánh gì ạ đánh tài đúng không ạ có nhị và có ngũ nhưng nó lại về xỉu đây đây là cái trường hợp chén phản mà em vừa nói với các bác này mình đen đủ thì mình sẽ gặp chén phản có 5 và có hai đã là 7 nước nhưng lại ra nhất nên là mình gặp phản cái này thì thế hột của tài xỉu mình phải chịu còn máy thì không phải là nó báo sai nó báo mặt rất là chuẩn đúng không các bác một dung và không dung một dung và không dung đánh xỉu nha các anh nha đây một dung và không dung về xỉu hai dung và không dung hai dung và không dung mình lại đánh xỉu tiếp đây hai dung và không dung về xỉu chuẩn chưa ạ vừa rồi em đã test thử cho các bác một vài tiếng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 Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.